em đừng giữ lại anh khi trái tim vốn vỡ chưa lành điều ban nãy anh vừa thấy là gì đây em đã vừa ghi hôn ai cận kề bên khi tình yêu sẽ hoa nhạt nhà khi vô tình một trong hai cuốn lấy sai chạy đến khi vừa lỡ cả hai hủy hoại tương lai chẳng cần một ai nữa bất kể ai cũng dư thừa một mình đừng khóc riêng nên cơn đau vào từng hơi thở một người mình chẳng as I chiếc kề bên tai tựa đầu lên vai thấy em đang đắm say chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay đôi khi tình yêu sẽ hoa nhạt nhòa khi vô giữa mưa đến cơn đau vào từng hơi thở một người mình chẳng ngừng nhớ nhưng lại quay bước ra vờ bảo rằng mình cũng như em hết thương cả nhớ sự thật là chỉ môi em chẳng cần một ai bất kể ai cũng dư thừa một mình mình đừng khóc giữa mưa đến cơn đau vào từng người một người mình chẳng mong nhớ nhưng lại quay bước xa vờ vào rằng mình cũng như em sự thật là chỉ một người giữa một người buồn